đây đây bạn ơi à, sau một hồi à, đuổi bắt nó các bạn cuối cùng mình cũng bắt được nó các bạn đây là một con bắt cà bông các bạn thì à, do lần đầu tiên mình bắt được nó mà mình không biết nó có độc hay không nên mình không có mất bàn tay các bạn mới nãy mình đót là chiếc dép với các bạn đây nó quá là đẹp luôn này các bạn ok lúa tv mến chào các bạn ha hiện tại nãy giờ mình mới vừa lên hiện tượng phát hiện ra một con tắc kè các bạn nó thấy mình nó, nó chạy vô đây mình vắt cho các bạn xem ha thì do lần đầu mình ờ, con tắc kè này không biết có động hay không nên mình không có dám dùng tay này, mình sẽ dùng chiếc chép mình vắt nó đây nó này là đây là nó bự lắm rồi nó là mất tiêu không biết rồi nó chạy lên đường nữa các bạn nó chạy tới đường các bạn ơi kiếm mới được Sợ nó hỏi nó chui vô cái học này là rồi khỏi bắt nó luôn các bạn đây cuối cùng mình đã bắt được đối các bạn thì nãy giờ một hồi lần quần với nó rồi nó chạy nữa nè đó nãy giờ một hồi lần quần với nó mà nè ơi ờ, nó chạy hoài mày hả dính này nè các bạn đây con tắc kè một con tắc kè bông các bạn này thì ờ, do con này mình không biết nó có độc hay không nên mình không dám bắt bằng tay các bạn mình chỉ dám cầm viết chép để mà chặn nó thôi để mình bắt các bạn xem mình đè đầu nó xuống rồi mình bắt nó cho các bạn xem mà mình à, review cho các bạn xem thì do lần đầu tiên mình cũng biết ừ, bắt kè lâu các bạn nhưng là lần đầu tiên mình cũng thấy nó nè nên bắt thử đó nó giờ chết nè các bạn ơi nó hạ cái họng ra nè con này con tắt kèo qua các bạn đẹp quá do bằng đêm nên mình quay bằng đèn lát hơi không sáng không nhau các bạn thông cảm đây mình đâu có bóp cổ đâu mà nó hạ họng nè nó giải chết nè đó một con tắc kè qua nha các bạn hôm nay nó kêu quá trời luôn các bạn giấc tối hay ban ngày nó cũng lên đây nó kêu mà nó nằm trong kẹt không à nay giấc tối nó ra mình mới bắt được nó nè con này cũng bự như bạn nó giống y như con thằng lằn nhưng mà nó bự hơn con thằng lằn nhiều nó có màu sắc sặc sỡ đẹp nè thì à, mình chủ yếu mình bắt mình review cho các bạn thêm thôi chứ chứ mình cũng không bắt nó làm gì vậy các bạn đây mình để mình xuống mình cho các bạn xem y hệt con thằng lằn thôi các bạn ơi con này hôm nay nó kêu hoài nghe nhức đầu lắm tối kêu ác cả khè hoài đó. đó con này rất đẹp nha các bạn đó. nó hồng nghe nè nó cũng giống như con thằng làng ừ. nó to hơn thằng bạn chút thôi ok các bạn thì do mình đó giờ mình cũng ờ, không có gành máy về tắc kè các bạn ờ, mà không biết nó có độc hay không nữa thì nếu các bạn nào có xem video á hay là biết về con tắc kè thì comment bên dưới cho giúp mình ha thì um, cho lần đầu mình bắt nó mình cũng không dám bắt nó bằng tay nữa các bạn sợ có gì nó cắn nó độc nguy hiểm nữa thì à, các bạn à, không nên làm theo video nha tại vì nhiều khi con này có độc đó ờ, mà các bạn nào biết thì hãy comment bên dưới giúp mình đây nó đang à, vẫy đuôi nè các bạn con này nó có độ dài nó gần cỡ bằng một gang tay của mình các bạn thấy mình cầm vậy chứ thật sự nó hơi dài nha các bạn để khi mình bắt lên nó ha hồng nó giả như, như chết đó đây nó bự hơn con cá mối luôn các bạn này nó hàm hàm nó rất là rộng nha các bạn này con mắt nó nè mắt nó có một chồng vàng với chồng đen này, rất là đẹp nè. chắc mình cũng ờ, thả nó về ờ, tự nhiên cho nó sống nha các bạn chứ ờ, mình cũng đâu có bắt nó làm gì mình chủ yếu mình bắt nó mình review cho các bạn xem thôi mình nghe nói con tắc kè này nó cũng có giá trị đó nhưng mà thôi ờ, mình thả nó đi nha các bạn để cho nó về với uh, ờ, gia đình về với thiên nhiên đây nó đang chạy nè rồi chắc mình ờ, xin phép dừng video đây ha rồi mến chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha các bạn các bạn